xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thủ thuật để làm một cái à, Gmail nhanh hay à, gọi là tài khoản Google là một tài khoản Google đầu tiên các bạn mở trình duyệt lên và cơ cốc và Google Chrome được ở đây mình sử dụng là Google Chrome à, à, các bạn có thể đọc cái bài viết hướng dẫn của mình tại trang uh, à, số máy tính blogspot.com các bạn vào trang web đây đây bài viết là ngay trên đầu Ừ thì mục tiêu của mình sẽ là lập à, được một cái tài khoản à, Gmail với tốc độ nhanh nhất và và cái địa chỉ email này sẽ là dễ nhớ nhất à, đầu tiên các bạn truy cập vào trang đây mình đã để đây rồi ok các bạn có thể nhìn thấy giao diện à, của cái trang web tạo tài khoản Google của bạn à, đây là các điền các thông tin của bạn đây các bạn điền các thông tin của các bạn vào đây một cách bình thường thôi và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thủ thuật để chọn được một cái tên người dùng tên người dùng thật dễ nhớ và khó bị trùng thì mình đã để để ba cái à, kinh nghiệm của mình lại ở đây đó là một là sử dụng biệt hiệu độc và lạ thứ hai là chèn số và giữa chữ thứ ba là lặp lại à, một ký tự nhiều lần ok mình sẽ làm ví dụ cho các bạn xem giả dụ đây à, các bạn nhập những thông tin này một cách rất bình thường thôi bây giờ mình ờ, họ Nguyễn tên Quyết chẳng hạn các bạn chọn tên người dùng thì như mình nói là cách uh, sử dụng biệt hiệu độc còn lạ thì các bạn biệt hiệu cũng có thể rất là trùng nên các bạn nhớ chọn biệt hiệu thật là độc vào à, và tiếp theo là ờ, chèn số vào giữa chữ mình sẽ sử dụng cái chèn chèn số giữa chữ trước ví như là Nguyễn 68 quyết hạn chèn số giữa chữ cái trường rất là khó bị trùng ok các bạn có thể thấy là không nó không hiện lên là, là nó không hiện lên cái dòng đó là tên người dùng đã được sử dụng và hay từ tên khác giả sử bây giờ mình xóa số 68 đi thì nó sẽ hiện lên là đó là tên người dùng đã được sử dụng hay từ tên khác và là có và Google sẽ giới thiệu cho các bạn cái tên khả dụng nghĩa là các bạn nhập cái tay nhập cái này vào đây thì nó cũng uh, sử dụng được nhưng cái số rất là khó nhớ các bạn nên sử dụng cách của mình Ừ. à, ví dụ như thế à, các bạn có thể uh, hai kênh hạn đó kiểu như vậy à, hoặc là một cái biến hiệu của bạn lặp lại nhiều lần ví dụ tên quyết chẳng hạn đấy một ký tự các bạn lặp lại à, một đến hai lần ví dụ như vậy đó là kinh nghiệm à, xương máu ok đây mình sẽ sử dụng đó là ok thì à, sau khi à, à, sau khi tạo tài khoản xong thì tài khoản của mình sẽ là quyết 68 quyết à, a gmail.com và phần tạo mật khẩu các bạn có thể nhập mật khẩu các bạn à, muốn vào mật khẩu à, theo yêu cầu của Google thì nó là cần sử dụng ít nhất 8 ký tự và không à, sử dụng mật khẩu từ trang web khác à, gì đấy các bạn có nhập mật khẩu các bạn à, dễ nhớ và có độ an toàn cao rồi vào phần xác nhận mật khẩu thì các bạn nhập là y như cái mật khẩu bên trên thôi sinh nhật thì các bạn có thể nhập ngày sinh các bạn vào ok về phần điện thoại di động thì các bạn có thể thêm hoặc à, bỏ qua cũng được à, mình cũng bỏ qua luôn địa chỉ email hiện tại của bạn các bạn cũng có thể bỏ qua vị trí thì à, mặc định là Việt Nam à, nếu các bạn đang, đang ở Việt Nam nếu không thì các bạn à, bấm đây và chọn Việt Nam nhé um, sau khi xong tất cả các ờ, bước điền đầy đủ thông tin à, trừ hai cái này ra là không bắt buộc thế các bạn à, bấm phần à, bước tiếp theo à, một khung cửa sổ à, bảo mật và điều khoản hiện lên các bạn kéo xuống dưới tôi đồng ý ok khi nó hiện lên thông báo là chào mừng bạn à, địa chỉ, địa chỉ email mới của bạn là như này thì à, các bạn đã à, tạo tài khoản thành công thế, thế này coi như các bạn thành công rồi nhé các bạn à, ta định được và để đăng nhập vào cái tài khoản à, Google các bạn vừa lấy thì các bạn truy cập vào Google google.com.vn Ok à, ở đây mình đang đăng nhập với tài khoản uh, à, sau máy tính rồi thì mình sẽ mình đăng thoát ra chưa đăng thoát ra bấm sinh out nhé Ok à, nếu chưa có tài khoản nào đăng nhập thì nó hiện như này các bạn bấm vào sinh in Ok đây thì nó hiện lên cái tài khoản mình vừa lập đó là quyết 68 quyết a gmail.com các bạn bấm vào đây nó bảo là nhập à, mật khẩu của bạn vào đây mình nhập khẩu thôi ok các bạn uh, nhập khẩu xong các bạn bấm next dịch sang tiếng Việt cho dễ hiểu nào à, đây nó sẽ đề, đề xuất ra cho các bạn à, thêm số điện thoại à, để khôi phục cái tài khoản à, email nếu bị mất và cái email khôi phục à, của bạn nếu bị mất nữa Nghĩa là nếu mình bị mất thì mình có thể sử dụng cái à, điện thoại này để khôi phục hoặc là sử dụng cái email này để khôi phục lại cái tài khoản uh, Gmail này của mình. Bây giờ mình sẽ sử dụng uh, tài khoản này. Ok, thì uh, cái email này sẽ là email khôi phục của cái email uh, vừa mới lập này. Ok, các bạn bấm uh, làm xong hoặc bấm uh, done. Ok, vậy là cơ bản các bạn đã có tài một cái tài khoản Google rồi. À, từ đây các bạn có thể truy cập vào uh, YouTube này Gmail này Google Drive này và uh, phần ảnh nữa uh, Google Plus vân vân các bạn có thể sử dụng hết tất cả tính năng của Google như vậy là các bạn đã lập được một cái tài khoản Google thành công và ra rất là nhanh và để đăng xuất ừ, ra thì các bạn bấm vào cái biểu tượng này và bấm đăng xuất Ok phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chỉnh tinh chỉnh những cái hồ sơ này bảo mật rồi uh, cách để gửi uh, email cách để nhận email rồi cách để đăng file lên sử dụng Google Driver uh, sử dụng Google Plus uh, vân vân uh, và mình xin kết thúc video tại đây xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo